Tuổi trẻ ngày nay cùng với Đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền, làm tình yêu Chúa toa lan mọi miền, đắp xây cuộc đời giảng ngơi đức tin. Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương, khiêm nhu quy tụ lương xa một nhà, cảm tạ hồng ân Chúa ban dư tràn, gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười Giêsu thứ tha tội nhớ ân oan lên đường gian khó lo chi trao niềm tin yêu để cùng nghiệm nhân Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta họ ta phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình chúng ai khổ đau sự sống tuổi trẻ luôn mà kiên cường gửi niềm trao ban tình đoàn kết yêu thương đi khắp dương trần toa ngát cuộc đời tuổi trẻ đem chúa đến cho muôn người luôn nở nụ cười dù nhiều khó nguy nào cùng về đây vì một chúa kitô anh em tuổi trẻ ươm môi nên mặn giờ gì ra đi dân thân cho đời cách xa phương trời tuổi trẻ vẫn luôn nên một Tuổi trẻ ngày nay cùng với Đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền, làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền, đắp xây cuộc đời giảng ngơi đức tin. Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương, khiêm nhu quy tụ lương xa một nhà, cảm ta hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nơi gương xua thứ tha tôi nhớ hân hoan lên đường gian khó lo chi trao niềm tin yêu để cùng em nhớ Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao ta phong ba tuổi che vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mà kiên cường ra đi nối kết tình yêu thương nơi gương Giêsu thứ tha tôi nhớ hân hoan lên đường gian khó lo chi treo niềm tin yêu để cùng em nhớ Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bảo ta phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường